Hello anh em, chào mừng anh em tiếp tục quay lại kênh của mình nhá Ok chưa? Thì ở mấy video trước ấy, mình có làm mấy cái video là từ vốn từ ờ, ờ, hai chục, ba chục hay là năm chục, một trăm lên được uh, vài triệu, vài chục triệu ấy thì có rất nhiều anh em vào comment bảo là nào thì uh, comment bảo nào thì bịp nào thì chơi game dễ thắng thế này các kiểu như nhằng ấy thì mình nói thật với anh em ấy không phải là bây giờ ví dụ nhá bây mình cầm 100k mình đi vào mình đánh đánh thua xong mình quay clip đánh thua đấy mình tung lên cho anh em thì anh em xem anh em có xem không mình hỏi thế thôi mới hay mình cầm 50k xong mình vào mình đánh thua thua 50k như thế thì anh em có xem không đã đó như vậy nhá mình nói vậy còn trong game á đã là trò chơi rồi thì nó phải có thắng có thua nếu như anh em mà trò chơi mà anh em chơi chỉ thắng thôi á mà bây giờ anh em cầm vào mà em chơi chỉ thắng thôi á thì mình nói thật đấy tiền nó không dễ kiếm đi đâu tất nhiên là chơi thì anh em sẽ biết cách chơi và thủ thuật chơi thì nó sẽ dễ thắng hơn còn mấy anh em cứ đánh bừa đánh bãi ấy, thì nó thua chứ không phải là đấy nói như vậy thôi còn trong khi mà mình úp clip lên mà anh em thấy mình được ấy thì những cái lúc mất ấy ai biết đấy là đâu đúng không và một số anh em lại cứ bảo vào là thế này thế nọ rồi thì cầm vốn 100k thì ờ, hôm, hôm qua mình có đăng một cái video clip là uh, ờ, 100k lên 30 triệu đúng không nhưng trong khi đấy á mình đã từng mất thì mình cũng phải mất được tầm mình cũng phải mất được tầm 10 đến 10 đến 20 triệu rồi chứ không phải là mình mất mình được là được như thế đâu mình chơi thì chắc chắn là mình chơi thì nó sẽ vẫn có lãi nhưng mà chắc chắn thì mình mình vẫn phải bị mất bởi vì không có chuyện bây giờ mình cứ đánh thế nào ăn như vậy bởi vì khi mình tung clip lên ấy là mình chỉ đăng đăng clip thắng thôi còn clip thua để mình đăng để làm gì có ai xem đâu đăng clip thua ai xem ok chưa thì trong cái video clip này mình sẽ cầm 5 triệu nhá cầm 5 triệu mình sẽ đánh xanh chín cho mọi người luôn đó và thắng hay thua thì mình cũng đăng nhá ở clip này á ok chưa thì anh em muốn chơi á để nó không bị bịp anh em sợ là bảo game này nó bịp á thì anh em vào cho mình những cái sòng trực tuyến này mình sẽ đấu tất cả các sòng trực tuyến này nhá đó những cái sòng trực tuyến này đó là baccarat trực tuyến này à, đấu long hồ trực tuyến này hay baccarat trực tuyến này sicbo trực tuyến này hay là bot rubin này trực tuyến này anh em đánh những cái sàn trực trực tuyến này nó sẽ xanh chín với anh em rất chi là ok luôn được chưa mình sẽ đánh mỗi bàn mình sẽ đánh được một hai cây nhá một hai bàn nhá cầm 4 5 triệu cho anh em còn mình chơi cách chơi của mình ấy thì nó sẽ chơi theo kiểu cách của mình ok đợi một tí để cho nó loát cái đây anh em thấy xanh chín như thế này nó đặt như thế này đặt xanh chín là xong bài trực tiếp như thế này thì anh em có cái chuyện mà nó ra cái quân gì ạ thì nó cũng nói chung là nó không phải là nó có thể sắp xếp được ok chưa thì phát này thì mình sẽ cố gắng mình xem nào nó đang bệt à, bệt rồng mình nói chung ấy thì mình đặt đấy thì mình đặt thì ờ, đặt vốn nhỏ thôi 5 triệu 5 triệu này thôi nhưng mà mình vẫn chỉ có đặt 50.000 thôi mình nói thẳng với anh em như vậy không phải bây giờ 5 triệu 5 60 nghìn mình đặt 5 triệu này mình cứ đặt 1 200 nghìn anh em chia vốn nên chia vốn đánh vốn nhỏ thôi 5 triệu này anh em cứ đánh anh em đánh ba la ba la đánh toàn 500 mấy 1 triệu ấy thì anh em mình nói thật đấy anh em chỉ có chuyện bay thôi không có chuyện mà được khúc đâu đấy vốn anh em như nào anh em nên đánh những cái số nhỏ của nó thôi 6 này hai này húp này ok chưa húp 60.000 thôi 5 triệu mình cũng chỉ đánh 60.000 cùng lắm thì lên đến hai ba trăm thế thôi chứ mình cũng chả đánh kiểu đánh kiểu uh, vào hai ba trăm một phát gì đấy cùng lắm thì lên hai ba trăm một cái mình sẽ đặt dòng tiếp này hút cây này nữa mình chạy ra nhá đấy như thế này nó sẽ xanh chín hơn anh em thay vì anh em chơi những kia thì anh em có thể chơi những sòng online này nó sẽ xanh chín luôn này đấy ok này đó thì anh em muốn như vậy thôi mình chơi phát này được hay mất thì cũng không quan trọng phát này xem nào đó nói chung thì muốn đánh liều ấy, thì mình mất thì chuyện bình thường thôi còn mình đánh nhỏ nhỏ này thì dễ ăn lắm ok chưa húp, húp chắc rồi còn gì nữa cà húp chắc rồi còn gì nữa anh em thấy chưa đấy là được trăm hai thôi vốn 5 triệu mình chỉ lấy được tầm hai cùng lắm lấy một hai triệu thôi chứ mình chả bao giờ mình ước mong là mình phải lấy vốn 5 triệu mình lấy mấy trăm triệu cả đó còn vốn 100 nghìn mình muốn lấy mấy chục ấy thì anh em đánh liều còn anh em đánh á, mà anh em đánh an toàn thì anh em cứ đánh cho mình như thế này đảm bảo dễ ăn vốn 5 triệu này như này thì mình đánh ok này cầu nhảy kinh thế mình sẽ vào cầu nhảy đó đợi cho ra xanh chín nhá nhà con nhà cái này nhà cái đôi này các kiểu nhà con đôi này 111 này nhà con tiếp này ok này mình sẽ xem nhá phát này mình sẽ đặt là 60k vào nhà con đó anh em cứ đánh nhẹ nhàng thế này thôi đi chả cần có phải anh em phải đánh kiểu nào thì đánh kiểu ồ ạt gì đấy cứ từ từ mà chơi anh em nhá, cái này thì nó cũng xanh chín rồi anh em cũng phải lo một mất rồi Mất chưa? Chưa mất đâu, chưa chắc đâu. 9 này, 3 4. Mất rồi, phát này mất. À hai nữa này. Bên kia ra con bao nhiêu? À ra hai này. Đấy, được này. Hòa chứ đủ. Phát này hòa, hòa thì gãy à? Ok này. Hòa thì ok, hòa thì à, mình vẫn đặt vào tiếp nhá. 60k thôi. 5 triệu mình chỉ đánh tầm uh, 60k cùng lắm lúc nào mà mất nhiều quá thì mình đánh 1 200 để gỡ cho nó nhanh thôi Nó bị cuốn quá thế thôi Chứ bây giờ đánh để đánh liều á Thì anh em chỉ dễ mất thôi ca này Ôi 10 điểm không điểm Bên kia ra 8 5 Xong rồi Gãy rồi Nhà cái thắng ok này Nhà cái thắng là 60k 60k thì uh, Nhà cái thắng đúng không là cái thắng đúng không là cái thắng thì mình vẫn theo nhà con này 60k này mình sẽ đặt thêm ờ, đặt thêm 60k ờ, mình sẽ đặt thêm cho tròn 100 đi ở ờ, 60k nguyên vẫn 60k mất trăm hai à? ở đâu chưa 662 3 điểm ăn này ồ gì ờ ok húp ôi thôi tí tưởng húp quay lại hòa à? 3 điểm 3 điểm hòa hòa phát này thì không mất thôi nghe có vẻ là khó chịu nhỉ hai phát hòa rồi hai phát hòa thì mình vẫn đánh này phát này đánh 100 nhá 100 nhà con này đó thì anh em đánh cứ từ từ thôi không phải thắng không phải vội đâu cả còn anh em vốn nào anh em chơi còn anh em tùy anh em muốn chơi nào cách chơi của mình nó cách chơi của mình nó chơi kiểu này còn anh em muốn chơi kiểu nào thì tùy anh em ca mất rồi à 5 điểm này 5 điểm thêm nữa cơ mà G này vẫn 5 điểm 6 điểm 1 điểm một điểm là húp rồi một điểm là cũng được húp à, K ơ e. sảnh à JKK Ok nhà con thắng ok chưa đấy là lãi được 40.000 đúng không đấy 5 triệu mốt này 5 triệu mốt rồi mình sẽ tiếp tục vẫn là nhà con nhà con thì mình đánh 60 thôi chả phải đánh nhiều đâu đó tiếng này được thì được mà mất thì mất trải nghiệm nó xanh chín mà nó cũng chả gì mà anh em phải sợ là sợ là nó kiểu là nó bịp đây là sòng bạc online anh em sợ đấy thì anh em vào online cho mình nhá rồi 7 rồi 7 12 rồi tiếp đi ca thôi xong rồi hai điểm 744 lên thêm con nữa đi ui rồi 10 gì gãy rồi tiếng này gãy nhà cái thắng ai sao nó bệt kinh thế nhở ok này nhà cái thắng luôn nhà con mình trung thủy với nhà con đi nhà con 60k nữa ơ không đạt được kìa ơ không đạt được kìa thôi không đạt được ra anh em ạ 5 triệu mốt cũng lãi là 100 chả gì đâu phải sốt cả cứ từ từ mà chơi mình sẽ chuyển sang xích bo trực tuyến nhé anh em đánh trực tuyến này thôi đấy anh em đỡ sợ xanh chín hơn thì em đánh trực tuyến này cho mình ok này đợi loát đấy tài này tài tài xỉu xỉu trực tuyến mà sợ gì Ô thôi chết mẹ Đang vào xích bo rồi Quay lại xích bo này mình đánh thêm một hai tiếng đánh to to tí nhá anh em nhá xem là xem video này đây thanh niên đây mình sẽ đánh tiếng 300 vào tài đi nói chung nó xanh chín này mình cũng chả sợ lắm không sợ nó bịp đánh đâu ăn đấy <laughs> tài về vật à tài về nhiều thế ok này tài rồi tài không ôi cho xỉu rồi xỉu rồi xỉu chín xỉu chín à xỉu chín bắt theo theo tài nhá tài là mình uh, à, 300 này 300 mình đặt thêm 300 nữa đánh liều đi phát này đánh to đi không anh em lại bảo là đánh nhòm nhòm nói chung là để đánh an toàn ấy, thì anh em đánh nên đánh những cái vốn chia vốn ra là đều thôi được chưa không tí mình bảo mất thì mất nói chung mình cũng chẳng quan trọng không tí anh em lại bảo mình là thế này nọ cố gắng để lãi tí lãi triệu thôi lãi triệu mình nghỉ xem nào về xỉu nữa chịu rồi tài rồi tài hút ngay ok ngay xanh chín ngay anh em 5 triệu tư rồi còn 600 nữa Đấy, còn là 5, 5 triệu tư 600 nữa đúng không 600 nữa đúng không 600 nữa thì mình đặt 300 vào tài này 600 vào tài luôn đi liều ăn nhiều liều ăn nhiều không liều ăn ít <laughs> đánh chung có thời gian một tí mình quay video này thì mình đánh vội vội tí cố lãi đến một triệu thì chạy một triệu thì thôi đủ rồi lãi ít thôi lãi nhiều làm gì ok này tiếp đi tài đi tài ngon sáu mươi hai tài rồi đấy ngon một triệu nha anh em ok 6 triệu 6 triệu đấy 5 triệu 6 triệu đơn giản như vậy thôi mình chỉ kiếm thế thôi ok chưa chắc mình xin dừng video đây nhá chúc tất cả anh em muốn xanh chín vào sàn trực tiếp mà chơi nhá không phải chạy đi những cái sàn làm gì nếu anh em không tin tưởng hay không biết đọc ừ, đấy thì vào sàn trực tiếp hoặc là anh em quay hũ ok chưa mình sẽ dừng video đây nhá cảm ơn tất cả anh em xem video của mình bye bye xin chào tất cả mọi người nhá nếu anh em muốn chơi nhớ tải game bên dưới link phần phần tải game ở dưới link dưới mô tả nhá anh em nhá